Xin trên con không biết Chúa muôn loài Vô trên muôn vua và Chúa ca Chúa Đành quên nam vai sự sứ vinh quang để Chúa làm tiếng chúng ta một gì không muốn về chúa muôn lại cuộc chơi muốn vua và chúa ca chúa để quyền anh vai sự sống vinh quang Giêsu